Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái kênh kèo bóng VIP của mình. Thì um, hai anh em cũng đã xem được hai cái video mà mình đã nhận định cho tất cả anh em đó là hai cái trận của Serie A. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định thêm cho tất cả anh em cái dòng 30 của La Liga nữa nha anh em. Thì đó là cái trận của thằng Barcelona và thằng Atletico Madrid diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 15. À, 9 giờ 9 giờ 15 ngày 23 tháng 4 nha anh em. Đó là 9 um, giờ 15 ngày chủ nhật thì anh em cũng thấy cái đội hình ra sân của hai đội trên màn hình của anh em. Bên phía Barcelona chơi với sơ đồ là 433 còn bên phía Atletico Madrid chơi với sơ đồ là 352. Thì đây, anh em thấy bên phía Barcelona đây chơi với cái sơ đồ cực kỳ mạnh nè, Rafinha nè, Lewandowski, Ravi Frenkie de Jong nè. Đó, anh em thấy Barcelona đang tung với cái đội hình cực mạnh còn bên phía Atletico Madrid thì vẫn rung với cái đội hình là Correa và Griezmann, Đầu Bâu thì anh em thấy à, trận này Betsa được chơi trên sân nhà của mình thì à, Betsa đang đưa ra với cái đội hình cực mạnh trong khi đó trận rồi Betsa vừa để hòa vừa để hòa với cái tỷ số là không đều thì trận này Betsa muốn hiện tại Barca là giống như cái thằng bẹp vậy đó anh em nó muốn đá trận nào ăn thì nó ăn nó giống như là nó vô địch thẳng rồi anh em thấy cái vị trí trên bảng xếp hạng của thằng Barca nó đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng với 73 điểm đang cách cái thằng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tới 11 điểm thì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 ba trận và để hòa hai trận vừa hòa Girona nè vừa gặp Getafe thì nói chung Barca nó cũng đã vô địch hẳn rồi thì nó không có muốn đá nữa nha anh em còn trong khi đó Atletico Madrid muốn trụ muốn trụ ở top 4 của La Liga thì ờ, anh em thấy Atletico Madrid trong cái chuỗi 10 trận gần nhất thì Atletico Madrid đã gán cài được 8 trận thắng và để hòa một trận và để thua một trận trước thằng à, giao hữu thôi thì chỉ có đúng một trận giao hữu là Atletico Madrid mới thua thôi nha anh em còn trước đó thì Atletico toàn hòa và thắng không còn trong cái lịch sử đối đầu á, thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này trong 4 trận gần nhất đây trên đấu trường La Liga luôn nha anh em thì cái trận gần nhất là Barca thắng với cái tỷ số 1-0 nè trước đó nữa thì Barca thắng với cái tỷ số là 4-2 Trước đó nữa thì Atletico Madrid thắng với tỷ số 2-0 còn trận trước kia là hòa. Thì anh em thấy trong hai thằng này gặp nhau trong 4 trận thì Barca đã thắng hai trận và hòa một trận. Trong khi đó Real Madrid Atletico Madrid chỉ thắng được đúng một trận thôi nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất hai thằng này nó gặp nhau và cái tỷ số 1-0 cho Barca trên sân khách luôn. Thì anh em thấy trong cái trận đó thì Barcelona là cái đội sân khách chấp với cái mã kèo là 0,25 thì anh em thấy trên màn hình đây trong hiệp 1 thì Barcelona là cái đội ghi bàn đầu tiên với cái tỷ số 1-0 và đứng hình tới cuối trận luôn nha anh em. Đây, thì hai trận hai phút um, 90 cộng 2 thì hai bên có bị thẻ đỏ hết hai thằng nha anh em. Đây, anh em thấy. Đó. Thì anh em thấy phút 22 là có bàn thắng 1-0 dành cho Barca và từ đây tới cuối trận thì sẽ không có một cái ấn tượng nào về cả hai đội luôn nha anh em. Còn góc trong cái trận trước thì anh em thấy đã 11 quả góc thì Barca nó tùy theo cái trận nào nó muốn đá thì sẽ góc góc rất là nhiều còn cái trận nào nó không đá thì nó chỉ quằn thôi anh em nhưng mà nó đá với đội yếu hơn Barca cực kỳ nhiều thì Barca sẽ đá với cái chiến thuật là không muốn đá chỉ chuyền bóng bóng chơi thôi còn mà đá với cái đội ngang tài ngang sức giống như cái thằng Atletico Madrid nè thì Barca sẽ có một cái chiến thuật là công đôi công đôi công cực kỳ hấp dẫn trong trận này thì bởi vậy trận này mình mới phiên tất cả anh em nằm cái mã tài gốc thì anh em thấy trong cái trận trước á à, Barca ăn với cái tỷ số 1-0 nhưng mà cái đội hình của Barca tung ra với sơ đồ là 4-3-3 này hàng công cao nhất Paris Fati Dembele nhưng mà hiện tại bây giờ Barca là có Gavi bên đây là bên đây là Rafinha bên đây là à, Lewandowski thì anh em thấy trận này um, Barca tung ra với cái đội hình cực kỳ mạnh đó, anh em thấy tốt cho Barca trong trận này không? Lợi thế cho Barca được đấu trên sân nhà nữa. Thì mình sẽ tiến vào phần tỷ lệ kèo cho tất cả anh em để anh em có thể xem được cái ma kèo này như thế nào. Thì anh em thấy kèo này, nhà cái đang đánh giá Barca được lợi thế sân nhà nhưng mà Barca được cái nhỉnh nhỉnh về mặt đội hình hơn. Thì nhà cái đưa ra với cái mã kèo là Barca chấp 0.5 và tài xỉu 2.5 thì giống như Barca nó đã vô địch hẳn rồi thì nó muốn đá trận nào thì nó đá còn nó không đá thì nó sẽ đá chơi chơi để cho hết trận thôi nè nhưng gặp ông lớn giống như Atletico Madrid thì Barca sẽ đôi công với Atletico Madrid để so tài đó so tài La Liga thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài 2.5 được nè anh em nằm thêm cái đội chủ nhà là Barcelona chấp 0.5 thì cái tỷ lệ kèo anh em nó thắng quà quà kèo nó sẽ cao hơn nếu mà 2-1 dành cho Atletico Madrid thì anh em vẫn quà kèo đó mà anh em đánh thêm mã kèo gốc khi hai thằng tấn công đôi công thì gốc rất là nhiều anh em nằm thêm mã tài gốc thì tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn nữa còn mình sẽ tiến vào mình chốt cho anh em bốn cái ba cái mã kèo trên phần màn hình thì anh em thấy ba cái mã kèo mà mình chốt cho anh em thì anh em cứ chia đều ra anh em đánh theo ba cái mã kèo này tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn nên anh em cứ nằm thằng Barca là đội chủ nhà chấp 0.5 nè anh em nằm từ đầu trận luôn cho mình là anh em nằm Barca chấp 0.5 và anh em nằm thêm cái mã tài của con Barca trong trận này từ đầu luôn đó chủ yếu trận này mình sẽ kết là cái tỷ số là 2-1 cho Barca đó bởi vậy anh em cứ nên nằm trên và nằm tài mạnh tay trong trận này cho mình Hiệp 1 thì anh em vẫn vào cái mã tài góc 4.5 cho mình thì anh em thấy dự tính của mình trong hiệp 1 sẽ là 7 góc 7 góc nha anh em. Thì đó hai thằng này đôi công rất hấp dẫn thì anh em có thể vào những cái mã tài góc này. Giống như um, anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cọ mình nói rất là nhiều ở những video cho tất cả anh em nhưng mà vẫn anh em vẫn về nhắn tin cho mình hỏi một cái câu khá là vớ vẩn luôn hỏi mình anh ơi cho em kèo em ra ngoài em đánh ủa anh hướng dẫn em anh nói trên video biết bao nhiêu lần rồi là anh em muốn chơi cùng mình thì cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình á có để trên phần màn hình để mình đưa anh em vào nhóm anh em đăng ký trang để mình đưa kèo gốc kèo thẻ giống như mình rải cho tất cả anh em một mã kèo chính một mã kèo phụ đó hoặc là một mã kèo chính hai mã kèo phụ anh em chia đều ra anh em đánh anh em mới có lãi còn mình đưa ra ngoài cho anh em đánh mã kèo chính mà anh em không đánh được mã kèo phụ nhiều khi mã kèo chính lại thua hai mã kèo phụ ăn anh em đánh không được hai kèo ăn anh em đánh ngay kèo thua anh em lại nói mình cho kèo này kia đó bởi vậy thà vô nhóm mình đăng ký trang chơi thẳng bởi vậy rất là nhiều anh em về nói với mình mình hướng dẫn cho tất cả anh em là vô nhóm mình chơi xong hướng dẫn cho tất cả anh em đăng ký trang đó anh em những anh em đó bây giờ hiện tại đang rất là khỏe bữa giờ đang lời rất là nhiều luôn anh em thì bởi vậy anh em muốn mà chơi một cái cách hiệu quả nhất mà để nhanh vào bờ nhất thì anh em chỉ cần chơi những mã kèo phụ thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó rất cao anh em cũng biết cuối mùa giải rồi nhiều nhà cái đeo kèo rất là khó đánh cho tất cả anh em bởi giờ mình mới phiên tất cả anh em chơi một cách nào nó hiệu quả và anh em kiếm tiền từ nhà cái được thì anh em mới nên chơi